Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự. Theo ông Peskov, những người đứng đầu Donetsk là Denis Pusilin, Luhansk là Neolit Parachik, người đứng đầu cơ quan dân sự quân sự ở vùng Zaporozhye, Zegenzy Balitsky và vùng Kherson là Vladimir Sando cũng sẽ đến đó. Họ sẽ có cuộc gặp theo kế hoạch với nhà lãnh đạo Nga. Sau khi ký các văn kiện, Tổng thống Putin sẽ phát biểu với người dân Nga các đại biểu Hội đồng Liên bang Nga và Duma quốc gia sẽ có mặt tại Điện Kremlin. Tuy nhiên, ông Peskov xác nhận rằng bài phát biểu này không phải là thông điệp liên bang hàng năm của Tổng thống trước Quốc hội. Nó sẽ diễn ra sau. Trước đó, các cuộc dân cầu dân Ý đã được tổ chức ở Donetsk, Luhansk, các khu vực Zaporozhye và Kherson. Phần lớn, người dân các khu vực này đã ủng hộ gia nhập Liên bang Nga. Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan và nhiều nước khác đều từ chối công nhận cuộc trưng cầu ý dân, tuyên bố tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Belarus lưu ý rằng họ sẽ đánh giá kết quả của các cuộc trưng cầu ý dân có tính đến lợi ích quốc gia của mình. Ukraine triệu tập khẩn tướng lĩnh trước lúc Nga sắp nhập các vùng lãnh thổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các tướng lĩnh, quan chức an ninh cấp cao nhất của đất nước ở trong ngày 30 tháng 9 ngày mà Nga dự kiến chính thức sắp nhập bốn vùng lãnh thổ đang kiểm soát tại Ukraine. Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận ông Zelensky sẽ chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia trong ngày 30 tháng 9. Ông Oleksiy Danilov, thư ký hội đồng nói trên, cho biết cuộc họp khẩn này có ý nghĩa rất quan trọng và sẽ có nhiều quyết định hệ trọng đối với Ukraine được đưa ra nhưng không hé lộ thêm chi tiết. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine bao gồm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Quốc phòng Ngoại trưởng, Thủ tướng Ukraine và Giám đốc Cơ quan An ninh. Cơ quan này có nhiệm vụ báo cáo hỗ trợ Tổng thống Ukraine xây dựng chính sách an ninh quốc gia và điều phối chính sách đó. Cuộc họp khẩn của hội đồng diễn ra cùng ngày Nga dự định chính thức sắp nhập các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia mà nước này đang kiểm soát vào Liên bang Nga. Điện Kremlin đã xác nhận Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh công nhận Kherson và Zaporizhia là hai thực thể độc lập trong ngày 29 tháng 9. Đây là động thái trung gian nhằm mở đường cho việc sáp nhập, theo hãng tin Reuters. Theo chính quyền Nga lập ra để quản lý các khu vực đang kiểm soát tại Zaporizhia, trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua, có tới 93,11% cử tri đã lựa chọn sáp nhập vào Nga. Kết quả ở Kherson là 87,05% cử tri ủng hộ trở thành một phần Nga sau khi hoàn tất kiểm đếm toàn bộ phiếu bầu. Kết quả tại Luhansk là 98,42% cử tri, trong khi tại Donetsk lên tới là 99,23% người đi bỏ phiếu đồng ý sáp nhập. Phương Tây và Ukraine phản đối và bác bỏ kết quả trên các cuộc bầu trưng cầu dân Ý về việc sáp nhập Nga được tổ chức ở bốn vùng trên. Tổng thống Zelensky gọi đây là những cuộc trưng cầu dân Ý giả mạo và cảnh báo sẽ có động thái đáp trả mạnh mẽ. Mỹ không phản đối Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để nhắm vào các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ và đồng minh đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có các hệ thống pháo phản lực. Trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ấn Độ Subramanyam tại Washington, ông Blinken đã nhận được câu hỏi liệu Mỹ có phản đối Ukraine sử dụng các vũ khí trên để tấn công các mục tiêu ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson hay không? Những khu vực vừa mới khép lại các cuộc bỏ phiếu về việc gia nhập Nga. Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ của Ukraine sắp nhập vào Nga. Ukraine có quyền tự vệ trên những vùng lãnh thổ của mình, trong đó có việc giành lại những vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm giữ bất hợp pháp. Các trang thiết bị và vũ khí mà chúng tôi cùng nhiều quốc gia khác cung cấp đã được sử dụng rất hiệu quả để thực hiện điều đó. Ông Lincoln cho hay, việc Nga sắp nhập các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng ở Donbass và hai vùng lãnh thổ khác tại Ukraine sẽ không tạo nên khác biệt đối với cả Ukraine và Mỹ. Ông Lincoln nhận định, Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện những gì họ cần làm để giành lại những vùng đất của mình chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực đó. Vào tháng 6 năm 2022, khi Mỹ lần đầu tiên cung cấp các hệ thống pháo phản lực HIMARS cho Ukraine, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông đã nhận được các đảm bảo từ Kiev rằng chúng tôi sẽ không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga và ông tin tưởng điều đó do sự gắn kết niềm tin mạnh mẽ. Lầu Năm Góc sẽ tăng gấp đôi tên lửa HIMARS cho Ukraine Mỹ và gần hai chục quốc gia đối tác cho biết họ sẽ tăng tốc sản xuất vũ khí, cung cấp gấp đôi số lượng hệ thống HIMARS đã gửi cho Kiev. Theo tờ Washington Post, Lầu Năm Góc ngày 28 tháng 9 cho biết Mỹ sẽ tăng gấp đôi số lượng cam kết viện trợ các hệ thống pháo tên lửa tầm xa cho Ukraine. Như một phần trong chiến lược dài hạn của Washington và các đối tác về tăng cường sản xuất vũ khí để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Gói viện trợ mới trị giá 1,1 tỷ USD sẽ bao gồm 18 bệ phóng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, những vũ khí đã được lực lượng Ukraine sử dụng để phá hủy các sở chỉ huy và trung tâm hậu cần phía sau phòng tuyến của Nga. Trước gói này, Mỹ đã chuyển giao 16 thống HIMARS từ kho dự trữ hiện có. Những hệ thống này có khả năng phóng tên lửa chính xác từ khoảng cách 80 km. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, giai đoạn viện trợ vũ khí mới sẽ mất vài năm để xây dựng và chuyển giao. Tập trung vào nỗ lực cung cấp cơ sở hạ tầng quốc phòng lâu dài của Ukraine, trong khi các đồng minh và đối tác tăng tốc các gói thiết bị và đạn dược phù hợp cho những nhu cầu cấp bách nhất. Quan chức này cũng cho hay, mát đại diện cho một thành phần cốt lõi của lực lượng chiến đấu Ukraine trong tương lai. Bên cạnh đó, cùng ngày 28 tháng 9, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ dự định tăng cường sản xuất các vũ khí hỏa lực tầm xa đặt trên mặt đất, hệ thống phòng không, vũ khí đối đất và các năng lực khác cần thiết để duy trì quân đội Ukraine trong dài hạn. Trong một tuyên bố, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Gần 20 quốc gia khác cũng đồng ý mở rộng cơ sở công nghiệp và đẩy nhanh sản xuất những vũ khí có thể thay thế các thiết bị từ thời Liên Xô và Nga của Ukraine bằng các hệ thống hiện đại được NATO sử dụng. Những thông báo nói trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đã phát lệnh động viên khoảng 300.000 lính nghĩa vụ được cho là để thay thế và tăng viện cho lực lượng Ukraine. Một quan chức Mỹ khác cho biết, việc chuẩn bị sẵn sàng cho những binh sĩ mới huy động sẽ là thách thức đối với Điện Kremlin về cung cấp hậu cần cần thiết cũng như đào tạo họ. Theo quan chức quốc phòng cung cấp thông tin cho tờ Washington Post, gói vũ khí được công bố gần đây nhất của Mỹ trong cờ Zaina bao gồm các vũ khí và thiết bị sẽ mất từ so tháng đến 2 năm để giao hàng và đòi hỏi các nhà thầu quốc phòng khởi động lại hoặc tăng cường sản xuất. Ukraine cũng sẽ nhận thêm 150 chiếc vi bọc thép, cho phép quân đội vận chuyển binh sĩ và cơ động xung quanh chiến trường trong các chiến dịch tấn công. Ngoài ra, Kiev cũng được hỗ trợ thêm trên 200 phương tiện giúp họ vận chuyển thiết bị hạng nặng, đi kèm với việc được phương Tây cung cấp một lượng lớn vũ khí hạng nặng. Gói này còn bao gồm các hệ thống được thiết kế để khắc chế những vũ khí mà người Nga đã sử dụng một cách hiệu quả, bao gồm các radar có thể phát hiện pháo binh và máy bay không người lái đang bay tới. Ukraine hiện có 26 bệ phóng tên lửa di động tiên tiến, bao gồm 16 hệ thống HIMARS của Mỹ và 10 bệ phóng M270 cũ hơn do Mỹ sản xuất, được Anh và Đức cung cấp. Một yếu tố khác quan trọng không kém là loại tên lửa mà hệ thống HIMARS phóng ra, tên lửa dẫn đường phóng loạt. Lâu Năm Góc đã cung cấp hàng nghìn tên lửa GMLRS cho Kiev, nhưng số lượng chính xác mà lực lượng Ukraine đã sử dụng vẫn chưa rõ ràng. Florida tàn hoang sau bão Ian, cây cối bị quật đổ, tàu thuyền bị cuốn lên bờ như đồ chơi. Bão Ian đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại bang Florida của Mỹ. Báo The New York Times, NIT, đài NPR và NBC mới đây đã đăng tải những thông tin và hình ảnh cập nhật từ bang Florida. Mỹ sau khi bão Ian càn quét qua nơi này, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Florida đã ghi nhận ít nhất 12 người thiệt mạng do bão Ian theo NBC. Florida đã ghi nhận ít nhất 12 người thiệt mạng khi cơn bão Ian càn quét qua bang này. Tổng thống Joe Biden cho rằng đây có thể là cơn bão gây ra thiệt hại về người lớn nhất trong lịch sử của bang này. Dù con số thương vong cụ thể vẫn chưa được công bố, thị trưởng của Fort Myers, ông Kevin Anderson, nói rằng Ian là một trong những cơn bão dữ dội nhất mà ông từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ. Ông đã rất đau lòng khi thấy nước dâng cao và những cửa hàng ở tầng 1 đều ngập hết. Tổng thống Biden đã tuyên bố đây là một thảm họa lớn và quyết định giải ngân viện trợ để giúp các địa phương phục hồi sau bão Ian. Bão Ian được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nước Mỹ khi sức gió duy trì tối đa ở mức 240 km/h. Cơn bão này được xếp vào cấp 4 trên thang 5 bậc Sapphire, xin dừng. Khoảng 2,5 triệu người dân sinh sống tại các hạt ven biển phải sơ tán do bão Ian. Bang Florida là một trong những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp và thiệt hại nặng nề nhất. Theo ghi nhận của NIT, cơn bão đã khiến nhiều khu vực của Florida tan hoang khi nó băm nát các con đường, quật đổ cây cối, phá hủy nhà cửa và gây ngập lụt khiến xe hơi trên đường trôi nổi từ các thành phố ven biển của Naples và Fort Myers cho đến những cộng đồng nằm sâu trong đất liền quanh Orlando. Những hình ảnh được truyền thông Mỹ chia sẻ cho thấy những ngôi nhà đổ nát, những tấm tôn bị cuốn bay trong cơn bão. Thuyền đánh cá và tàu thuyền nhỏ phục vụ du lịch bị cuốn lên mặt đất như những món đồ chơi. Trên những đường phố là dây điện đứt và cây đổ ngổn ngang. Tại nhiều nơi, mưa lớn gây ra ngập lụt khiến đường phố và khu dân cư biến thành sông. Các nhà chức trách và lực lượng chức năng đang gấp rút tiến hành thống kê và đánh giá thiệt hại sau trận bão khủng khiếp này. Thống đốc bang John DeSantis cho biết trận lụt ở Florida do bão Hyun là chưa từng có tiền lệ và cho biết bang này sẽ mất nhiều năm để phục hồi. Cảnh sát trưởng Kamima Macheno của Hạt Ly cho biết, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được mức độ tàn phá của bão Hyun ở khu vực bãi biển Fort Myers, Florida. Ước tính đến 80% cơ sở hạ tầng tại bãi biển Fort Myers và đảo Sanibo sẽ cần được xây dựng lại. Trong ngày 29 tháng 9, nhiều người đã quyết định lội bộ trên những con đường đầy bùn đất hoặc nước lũ chưa rút từ nơi sơ tán về nhà. Có những nơi nước vẫn còn ngập đến đùi. Điều chờ đợi họ ở nhà là khung cảnh tan hoang sau cơn bão và lưới điện vãn chưa được khắc phục. Sau khi quét qua Florida, Ian đã suy yếu thành bão nhiệt đới. Tuy nhiên, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ dự báo cơn bão này sẽ lấy lại sức mạnh sau khi di chuyển ra vùng nước ấm Đại Tây Dương và tiến vào Nam Carolina, mang theo mưa gió dữ dội trong đợt đổ bộ lần 2 vào ngày 30 tháng 9. Những người quyết định không di tản kể về những cuộc vượt thoát khó khăn qua dòng nước lũ dâng cao đến ngực. Một số người đi thuyền cai rác hoặc tận dụng bất kỳ phương tiện nào khả thi. Một số người phải chạy trốn lên tầng 2 của nhà họ và bất lực chứng kiến những chiếc ghế dài và đồ đạc trôi nổi trong phòng khách. Cũng có những người bị mắc kẹt vì áp lực nước dâng cao khiến họ không thể mở cửa, cũng không thể phá cửa sổ để thoát ra ngoài